cả nhà <clears throat> mình là Nguyễn Đức Dũng à, mình đã biết anh Hoan qua khá là nhiều cái chương trình đào tạo mỗi lần à, tham gia cái chương trình của anh Hoan đấy mình thấy anh trao rất nhiều cái giá trị đưa những cái điều phức tạp thành những cái điều đơn giản mà muốn mà mình xem xong là mình muốn thực hiện ngay muốn mua ngay cái chương trình của anh ấy à, rất là cảm ơn anh Hoan đã trao ra rất nhiều những cái giá trị cho cái chương trình và sau cái chương trình này thì mình có thêm cái động lực để mình làm YouTube trước mình chỉ làm YouTube ừ, để đăng lên một số những cái clip để mà lưu lại những cái kỷ niệm của mình thôi nhưng mà qua cái việc này thì mình đã thấy là nó còn ngoài cái lưu lại kỷ niệm của mình mình còn có thể có cái cơ hội để ờ, biến cái nguồn này thành một cái nguồn ờ, thu nhập ờ, thụ động trong tương lai của mình rất là cảm ơn anh Hoa